chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của chúng tôi thì uh, nhân dịp trời mưa gió thế này thì bên tôi giới thiệu đến bà con sản phẩm máy uh, rửa xe áp lực cao giá rẻ của hút thương hiệu của Bambo công nghệ Nhật Bản đấy máy rửa xe áp lực cao giá rẻ con này thì ờ, nó là 1800W áp lực full là 130 bar À, lượng nước tiêu thụ thì khoảng độ 6 ờ, đến 7 lít ờ, một phút đấy thì tổng thể máy như thế này đấy máy giao đến ba con thì thì thì nó sẽ có hình thức như thế này sau đây thì ờ, tôi sẽ mở hộp ra cho quý vị và các bạn cùng xem sản phẩm máy rửa xe áp lực cao giá rẻ thu hút đây đây là tổng thể của của máy sau khi đã mở hộp bên trong hộp thì bao gồm ờ, thứ nhất là giấy bảo hành đây bảo hành của của máy được xe áp lực đây con này thì bọn tôi bảo hành được bà con 12 tháng Đấy, nên là bà con về dùng cứ yên tâm đây, dây dẫn thì ờ, dây dẫn áp lực gồm hai đoạn dây dẫn đây đường ống dẫn hút vào và một đường để phun áp lực ra đây dây áp lực dây này dài 6 mét đấy lói là lói thép nên là dây là dây áp lực mà bà con cứ yên tâm đấy dây lói thép là 6 mét đây là ống để hút hút vào hút nước vào đây là súng đây đây là súng phun súng này thì thứ nhất là đây có chức năng khóa đây trường hợp uh, trẻ nhỏ hay là gì đấy thì bà con có thể dùng chức năng này để, khóa lại thì nó sẽ có thể bấm được đây, còn đây là đầu phun của nó có thể điều chỉnh được đấy xoay như thế này vừa phun xương lại có thể là ờ, vừa phun uh, vừa phun dạng tia đấy đây xoay thế này điều chỉnh thế này là vừa phun xương lại vừa phun dạng tia phun xương thì mình có thể để tưới cây tưới cây tưới sân vườn tắm cho thú cưng phun dặm tia thì mình có thể uh, xịt rửa xịt rửa xe xịt rửa nhà đấy đây là một cái bát để lắp lắp lọc đầu phun vào đây là cái chó lọc rác đấy, đấy. phụ kiện đã chỉ là đầy đủ cho bà con không thiếu gì hết đấy máy thì được đờ đóng hộp đó thì là ký cả đấy mình nhấc cái tấm này lên đây máy đây đấy đây là tổng thể của máy máy thì khá là nhỏ gọn thôi 1800W áp lực 130W ờ, 7 lít nước một phút đây đây có cái đồng hồ đo áp lực đây đây hơi tròn thì đây đây đồng hồ đo áp lực máy đợi xe áp lực cao Đấy, bên này thì có nút tắt bật Đấy. nút tắt bật uh, khi mình không sử dụng uh, ấy Đấy, nhấn off khi không sử dụng on khi mình sử dụng máy đấy thì trên súng thì có cảm biến khi nào mình ờ, thả tay tay tay tay tay tay ờ, tay ga ra thì động uh, máy bơm nước sẽ từ từ từ từ từ, từ đóng dừng đấy vô cùng là tiện lợi đây dây điện thì cũng rất chi là dài đây. đấy đảm bảo cho bà con sử dụng tiện lợi máy thì cũng khoảng độ từ 7 đến 8 kg đấy 8 kg 89 kg đấy đấy thương hiệu group đây ô tô dừng đấy. đấy tự động dừng tự động dừng khi mình không phun mình không gắn uh, bóp bóp ra nữa thì nó sẽ tự động dừng động cơ này thì vẫn là động cơ 100 dây đồng đấy bảo hành cho bà con 12 tháng đây nó vẫn sử dụng bộ ba bê tông uh, bộ ba bê tông phun thôi ba bê tông áp lực phun rất lớn các đường dẫn vào và các bít tông đều bằng đồng sáng bóng mặc dù là là, là là là là là dòng máy rửa xe giá rẻ nhưng mà chất lượng hoàn thiện thì thì, thì bà con khỏi phải bàn đây cũng như trên video thôi chất lượng hoàn thiện rất chỉ là cao đấy máy cầm rất chỉ là đầm tay Đấy, thương hiệu Group công nghệ Nhật Bản bảo cho bà con 12 tháng cái này thì về mình rất tiện lợi với thời thời tiết vào vào mùa mưa như thế này thì việc đi mưa đi gió về thì mình có thể xịt rửa qua xe đấy thứ nhất là xe xe sẽ đẹp hơn quan trọng trước mắt thì xe đẹp hơn còn về lâu dài thì mình sử dụng sẽ bền hơn đấy Đấy, về trời mưa gió như thế này thì có một con máy rửa xe thế này rất, rất là tiện xịt rửa xe xịt rửa sân nhà sân vườn Đấy. tổng thể máy thì nhỏ gọn dễ dàng di chuyển Đấy. Đấy thì bà con có nhu cầu mua máy rửa xe áp lực cao giá rẻ 1.800 w 130 bát thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Lên địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0962 133 858 đấy thì bộ sản phẩm thì đi kèm đầy đủ như thế này một máy độ xe một súng hai vòi phun chó lọc và một bẹt bẹt để lắp vào đấy thì sản phẩm thì bọn tôi giao hàng trên toàn quốc sản phẩm đến nơi thì bà con kiểm tra đóng gói đúng như vậy máy đợi xe đúng như vậy phụ kiện đầy đủ thì bà con mới giao tiền cho bên vận chuyển đấy thế nên bà con vô cùng là yên tâm về chất lượng máy thì bảo hành 12 tháng cho bà con động cơ 100% dây đồng nên bà con cứ yên tâm đi về chất lượng của nó Đấy. chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để để xem những sản phẩm mới nhất và được cập nhật trên các chương trình khuyến mại hàng tháng Đấy.